À, ăn cơm trưa bữa cơm của người công nhân ờ, đi xuất khẩu lao động ở Malaysia mời cả nhà ăn cơm với mình nhá Hello Thiên Tài Vlog chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ hôm nay là ngày thứ hai của ngày đầu tuần đây là bữa cơm trưa ở tại công trường <coughs> đó đây là cái chỗ ăn nghỉ trưa của những người công nhân nơi xứ người của Malaysia đó mời cả nhà ăn cơm với tài vlog nhá Nó lấy cơm chỉ có măng à, kho thịt bò thôi với lại rau cải thôi rau cải nấu vì là đây bây giờ thực phẩm lên cao lắm cho nên là mỗi lần đi chợ là cầm mấy mấy trăm dinh ra chợ nhưng mà chả được có mấy đâu đó cả nhà thấy chưa đó đây là cái cơm còn mình đó và cả nhà ăn cơm nhá cơm trưa của công nhân um, xuất khẩu lao động Malaysia đó cơm thì nhiều nhưng đồ ăn thì ít vì là dịch bệnh tiền công ty chậm trả lương mà à, lại à, đồ ăn thực phẩm dịch nó lên cao cho nên là khổ lắm mọi người Việt Nam cứ tưởng đi xuất khẩu lao động ở quê hương à, ở các nước ở nước ngoài là nhiều tiền lắm nhưng chả có tiền đâu mọi người ạ nếu mà nhiều tiền thì mình sẽ ăn ăn nhiều món một bữa nhưng giờ chỉ có thế này thôi một bữa cơm đó chỗ này cả nhà biết là hết bao nhiêu tiền không tính vào tiền Việt Nam là hết khoảng là 150.000 tiền Việt Nam một bữa đó 150.000 tiền Việt đó đây là măng này măng mình cho mình kho lẫn với thịt bò còn đây là cải thảo xào với lại um, thịt thịt thì cái tiếng thịt như thịt lợn là mình thì nó gọi ở đây nó gọi là babi đó nếu mà bọn um, à, đảo hồi nó nhìn thấy cái này là nó báo vít là toi luôn đó, đó. là nghỉ là về quê luôn đó này là ăn là mình phải ăn ăn dấu đó biết ăn cơm này cả nhà đó đó cuộc sống của công nhân Malaysia đó cả nhà bữa cơm thì à, ăn cơm thì mang cơm đi là là đến 12 giờ trưa là ăn nó nguội ngắt nguội ngơ rồi cố mà ăn không ăn thì đói cố có ăn cả nhà cả nhà cứ đừng cứ nghĩ là mình đi ờ, nước ngoài là nhiều tiền chả có tiền đâu dịch bệnh này không làm được không có việc không có việc như là đó đấy đấy là cái tiếng máy nổ máy hàn máy hàn của những người công nhân nước khác của Bangla họ nhận khoán họ làm sắt làm cái, cái sắt cột đấy để làm quay cho cả nhà mình xem cái công nghệ uốn cái đai đai sắt tròn đai sắt cột tròn đó à, có cái máy máy nó uốn nó không không phải uốn tay không phải ấy đâu như ở Việt Nam đâu đây uốn làm sắt toàn bằng làm máy hết chứ không như ở Việt Nam Việt Nam dùng vam bẻ tay đây toàn là máy hết đây là thịt bò này. bò kho với măng bò kho với măng nó cả nhà bò kho măng nhau người canh rau cải cải thảo á xong cho tỏi cho hành à, cho ớt vào xào đổ nước vào lòng canh thế thôi cuộc sống công nhân thì ăn vậy thôi cả nhà chứ không có nhiều tiền mọi người cứ bảo đi nước ngoài là nhiều tiền nhưng chả có tiền đâu ăn thì ăn vội em bàn ăn xong nghỉ được 15 20 phút lại vào giờ vào giờ làm rồi đây là bọn mình làm à, đây là mình làm công ty um, xây dựng thế nên còn có chỗ để mà, mà ngồi ăn cơm như nếu mà các bạn những người mà đi làm cầu cống công trình ngoài đường đó làm đường đó thì làm gì có chỗ nào mà ngồi ngồi ngay ở hai bên đường không ăn cơm luôn khổ lắm cuộc sống xứ người khổ lắm cả nhà kiếm được đồng tiền nơi xứ người đâu có đơn giản đâu mọi người cứ nghĩ đã vậy thì còn nhiều người còn bị ờ, bị lợi dụng tình cảm bạn bè anh em này anh em mượn tiền xong không trả lừa lọc nhau khổ lắm ở nhà không biết nhiều khi ờ, mình ờ, giúp người ta giúp họ rồi lúc họ mình bí họ quên mình luôn nhé họ có biết mình là ai đâu cho nên là tự mình chăm sóc bản thân mình là tốt nhất dù gì dù dù ăn thế nào ăn khổ mấy thì khổ vẫn phải ăn cả nhà để để nó có sức khỏe mới để để để chống lại bệnh dịch bệnh dịch ở đây càng ngày càng tăng được cái tiêm ba mũi rồi nó không à, thì không à, đấy nữa không bị à, không bị à, nhiều người tử vong mấy nữa giảm giảm chế độ tử vong rồi chỉ có người nhiễm là tăng thôi đa số là từ 10 15 tuổi cho đến cụ già 60 tuổi là hay bị nhiễm ở đây ấy. không biết ở Việt Nam thế nào nhưng ở đây là 15 tuổi 60 tuổi rất hay bị nhiễm rất hay bị nhiễm cả nhà đó xuống nha mình chào cả nhà nha hẹn lại cả nhà vào video lần sau nha ok hôm nào mình ra công trường quay cho cả nhà mình xem cái cái công nghệ làm sắt và công nghệ làm bê tông ở đây nó khác Việt Nam nhiều nha ok bye bye tại vlog chào cả nhà hẹn cả nhà ở trên youtube chào tạm biệt goodbye trên làm mặt tăng thế là mắc bờ tăng là cả nhà biết là 12 giờ đó còn xe lâm mắt tăng ngà đó là 3 giờ chiều cả nhà nha xe lâm mắt ma lam là 6 từ 6 giờ cho đến 12 ờ, giờ cả nhà nhá ok chào cả nhà vô bye